Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Tà Nung, diện tích 3.000m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường đất ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 15 km, cách khu dân cư 400m, gần trường học, ủy ban nhân dân, chợ. Đất thế cao, view thoáng, có khả năng chuyển đổi thổ cư, thích hợp đầu tư, giá 5 tỷ đồng. đất Nam Hồ phường 11, diện tích 144m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 6km, view cao thoáng, nhìn ra hồ than thở. Khu dân cư đông đúc, an ninh cao, thế đất bằng phẳng, tặng móng nhà đã làm kiên cố và có sẵn nhà tôn cố định, giá 4,9 tỷ đồng. Đất mặt tiền Liên hiệp Đức Trọng, diện tích 1.038m2, có 200m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô mặt tiền quốc lộ 27, có nhà cấp 4 gồm 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, vườn rộng. Cách sân bay Liên Khương 1,5 km theo đường chim bay, view thoáng đẹp ngắm máy bay cất cánh, giá 8,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Lê Thánh Tôn, diện tích 129m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe máy dễ đi, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân để xe máy, sân vườn phía sau, cách đường nhựa 30m, gần cây xăng, trường học, bệnh viện tỉnh, công an tỉnh, giá 5 tỷ đồng.